có người đến có người đi và có người ở lại yeah. có lúc khôn đau có người nhớ dại có lúc tủi có lúc vui có lúc thanh man có ngày cười có ngày khóc và có ngày hoang ca đời chúng ta quá nhiều thứ ta chưa cho đời được nhiều đến bây giờ vẫn chưa học được cách làm sao để lời được nhiều mày đi nhở? rừng này ghê lắm á mỗi năm cũng một mạng đó Ê, hay là bây giờ mình chơi trò chơi đi, chơi đổi lạnh Giờ tôi thách thằng Hoàng đi ra đằng kia 200 mét Đánh giống lại anh dám chơi không? Ủa không? Con Ngọc bị sao vậy? Nghe tao nói Bên phải dẫn ra Phan Dũng Còn bên trái thì sao? bên trái sai đường